với à, từng căn là đang có giá bán là 3 tỷ 850 à, và một căn là hơn 4 tỷ một xíu nha quý vị. Nhà mình là nhà một sẹp và một trục nha. Ở vị trí đây thì à, ngay sát bên với lại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn cũng như là gần với lại khu vực sân bay và một vị trí phải nói là quá đẹp để thuận tiện gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mở phòng công ty. Buôn bán về hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà mình thì được nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng à, 4 đến 5 mét nha và ngay sát với lại mặt tiền đường lớn và đường chính luôn nha quý vị. Vâng, đây là con đường à, đi vào này, một con đường à, trước nhà thì à, con đường rộng lên đến khoảng 5 mét nha quý vị. Một à, căn nhà và một cặp nhà phố mới và xây dựng full nội thất rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Nam nha. Đấy, và thuộc mệnh thông thủy là Đông Tứ Trạch nha quý vị. Và cùng em di chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan cái thiết kế của căn nhà mình nha. Cái nhà mình là hai căn và một căn là nửa hậu lên đến 6 à, mét nha quý vị. Và với diện tích là Vâng, căn nhà chúng ta thì à, có diện tích là ngang 3m2 và độ dài 10m, đường sau là nửa hậu 6m nha quý vị. Nhà mình thì à, xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu. Và công năng sử dụng nhà mình là có khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có lên đến hai phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh nha. Thiết kế full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị một à, mẫu nhà phải nói là rất là đẹp và sang trọng nha nằm trên à, khu trung tâm rất là dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình mình cũng như là di chuyển về khu vực sân bay và các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì à, <coughs> rất là gần nha quý vị ở khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình đây thì sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa này bên trong thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế ăn 4 ghế và nhà mình thì được nửa hậu đường sau chủ nhà sẽ thiết kế cái không gian khu vực ờ, phòng vệ sinh cũng như là phòng bếp và khu vực sân phơi đường sau của căn nhà mình này quý vị khá là đẹp và với vị trí đây thì cũng ờ, gần với lại khu vực ngã năm ờ, Gò Vấp nha Đấy, và cặp nhà xây mới và thiết kế trang trí rất là đẹp một trệt một lầu và có lên đến hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh căn lần bên thì có 3 phòng vệ sinh nha quý vị Dạ, và căn nhà này thì à, hai phòng à, vệ sinh và hai phòng ngủ nha nhà mình tiểu cũng chính là hướng à, à, nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tích trạch nha quý vị nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi căn nhà này thì đã được gia chủ là tặng full nội thất để đủ hết gia đình mình rồi thì à, những à, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến cặp nhà phố đẹp và thiết kế sang trọng như thế này thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha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 hai ngủ vào một phòng vệ sinh giữa luôn rất là rộng và thoáng nha nhà mới đẹp và mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi nha quý vị và đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này và được gia chủ tặng giường kèm theo là những các cái tủ và có thêm điều hòa nha kết hợp với lại những các cái bức tranh bức ảnh và à, kết hợp với những các cái à, trần thạch cao và đèn à, led đèn chiếu sáng nha quý vị nhà mình thì à, có một cái à, ban công nhỏ đằng trước này lại ban công nhỏ ờ, để ờ, ra hóng mát nha quý vị và đây có hai căn nha một căn là ờ, ba tám năm và một căn là 4 tỷ bốn trăm triệu đồng thôi và còn thương lượng nha căn nhà này nửa hậu đường sau lên đến 6 mét nha quý vị thiết kế rất là đẹp nha Đấy, và có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh có khu vực để máy giặt và phơi đồ đường sau luôn này Đấy, phơi đồ khô ở đường sau luôn nha quý vị và có giường này có tủ nhà mình nửa hậu đường sau nên là rất là rộng nha quý anh chị đây căn nhà rất là đẹp nha và hướng nhà mình là hướng à, chính nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo tí là đông tứ trạch nha quý vị đây là toàn bộ à, thiết kế của nội thất căn nhà mình nha và trong video của em đến đây cũng như là kết thúc rồi Nếu như quý vị khách hàng chúng ta xem được cái căn nhà này Cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Và đang có mức tài chính khoảng hơn 4 tỷ Thì có thể là sở hữu ngay căn nhà này